thì hai ngày hôm nay thì mình có chút việc bận thì mình cũng không lên được chia sẻ cho anh em nhưng mà cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em thì uh, lui thì ngày hôm nay thì nó cũng đã ra rồi anh em nhé ngày hôm nay thì xem xong kết quả của chúng ta thì đặc biệt của chúng ta về 58 chạm 5 chạm 8 tổng 3 anh em nhé thì kết quả của chúng ta thì chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đài lui tuần của ngày thứ bảy cái thứ nhất là cái chạm 8 của chúng ta này anh em này thì nó cũng đã ra rồi chúng ta lui từ ngày 12 đến ngày 18 ngày hôm nay thì nó là ngày 15 anh em nhé thì 12 này 13 14 15 4 hôm thì chúng ta đã ăn được cái chạm 8 này anh em nhé cái bộ đề 33 này của chúng ta thì vẫn chưa ăn được ăn chạm 8 rồi thì chúng ta bỏ đi cho mình anh em nhé ăn chạm 8 thì bỏ đi ngày hôm nay thì đặc biệt của chúng ta thì nó um, về con 58 ngày hôm qua thì khá là dị phải không ạ ngày hôm qua thì nó lại về con 41 41 của chúng ta thì về cách đây hôm uh, chủ nhật thì phải đúng rồi chủ nhật nó về 41 ngày hôm qua thì nó cách một hôm nó lại về con 41 tiếp ngày hôm nay thì nó về con 58 thì chúng ta trên kênh của chúng ta chỉ ăn được con ờ, đề chạm 8 thôi anh em nhé về cái đường cầu đề của chúng ta là cái chạm 9 nữa và bộ đề 24 anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cái chạm 9 và bộ đề 24 này anh em nhé ngày hôm nay thì mình sẽ lên chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề và cái ờ, đường cầu lô khung của chúng ta chơi anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 453 người đã like video cho mình và 4.100 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chỉ ăn được cái à, đề chạm 8 thôi trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay rất chi là vui anh em ạ ngày hôm nay thì à, chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được con đề 85 trong cái dàn là 12 số anh em nhé và lô của chúng ta là con 47 và con 80 à, ăn được lô xiên ăn lô này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 quá là vui phải không ạ mấy ngày hôm nay thì uh, nó ra là bắt cho anh em thì nó đều sát sạt hôm qua thì nó về đề về 41 thì mình cũng bắt cái bộ đề 13 thì nó nó ra bộ đề 14 hôm trước cũng thế ngày hôm nay thì mình bắt được cái bộ đề 03 và bộ đề 34 thì nó lại về bộ đề 03 anh em nhé thì chúng ta ăn được con đề 58 này và con lô 47 con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 anh em thiện chí thì chúng ta vào giao lưu trực tiếp với mình thì mình sẽ thu 500k mãi mãi anh em hàng ngày bình luận kênh và like kênh ủng hộ kênh anh em nhé đó thì một lần nữa thì chúc mừng anh em ở trên uh, kênh và trên Zalo của chúng ta chiến thắng cả lô cả đề ngày hôm nay anh em nhé quá là vui rồi thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì mình cũng đi về phần chốt số cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai thì uh, ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu qua cho anh em về một cái kênh phụ của mình kênh này của người anh em mình thì chuyên chia sẻ về đường cầu lô đề ngày anh em nhé thì anh em có thể là sang cái kênh này anh em à, tham khảo về cái đường cầu lô đề ngày đó kênh này của chúng ta thì uh, ngày hôm nay chúng ta đã ăn được xong thủ lô là con 18 anh em nhé chúng ta sang bên này chúng ta tham khảo lô đề ngày cho mình đó quá là tuyệt vời phải không ạ thì kênh của kênh của mình thì uh, chủ yếu là chia sẻ cho anh em là về cái ấy thôi về cái đường cầu đề lui thôi còn đâu anh em nào muốn giao lưu trực tiếp với lại vào Zalo mà chơi hàng ngày thì chúng ta kết bạn vào Zalo anh em nhé thì anh em có thể là ấn vào tìm soi cầu 66 kênh chính thì nó sẽ ra đây là cái biểu tượng kênh anh em nhé đó biểu tượng kênh đây anh em có thể sang bên này thì mình sẽ ghim uh, ghim cái bình luận uh, ghim cái link ở dưới phần bình luận anh em nhé sang bên này ủng hộ người anh em mình ok thì anh em cũng để ý vào đây cho mình đường cầu lui đề của ngày thứ tư này thứ tư ngày mùng 1 ngày 11 tháng 1 này ở giải 5 chúng ta lấy con đầu tiên và con cuối cùng bộ số thứ ba và bộ số thứ năm hai con này thì anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có đài lùi tuần của ngày thứ tư này bộ đề 04 040 này 090 này 545 này và 595 8 số anh em nhé để chúng ta lùi tuần mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 40 thì chúng ta đã ăn được con đề 40 này trong bộ đề 04 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ tư ngày 18 tháng 1 của chúng ta thì có bộ đề 14 này. Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này. 646 này. Và 696. 8 số để chúng ta lui tuần thứ tư. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai đề về 69 thì chúng ta đã ăn được con đề 69 này trong bộ đề 14 anh em nhé tiếp tục ghi xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 25 tháng 1 của chúng ta thì có bộ đề 24 này bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797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 tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 98 này ăn tiếp con đề 98 trong bộ đề 34 anh em nhé thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 13 này bộ đề 13 ghép lần lượt thì chúng ta có 131 này 181 này 636 này và 686 để chúng ta lùi tuần ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 13 thì chúng ta đã ăn được con đề 13 này trong bộ đề 13 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư ngày 15 tháng 2 thì chúng ta tuần này của chúng ta thì có bộ đề 13 à 12 anh em nhé. Bộ đề 12. 121 này, 171 này, 626 này và 676 để chúng ta lui tuần. Đường cầu khá là đẹp anh em nhé. Cũng chỉ có 8 số thôi. Tuần thứ tư này thì mình bắt cho em là cái bộ đề 12. Đây là cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ tư này. Về đường cầu lô của chúng ta thì để ý vào đây luôn cho mình lô khung 3 ngày này vừa rồi thì chúng ta gãy mất cái cặp 7997 phải không ạ khá là tiếc nhưng không sao thì cái tuần này thì cố gắng lấy lại cho anh em thứ tư ngày 11 tháng 1 này ở giải 3 con cuối cùng và con đầu tiên bộ số thứ tư và bộ số thứ năm hai con này thì chúng ta ghép vào cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ năm này thứ sáu này và thứ bảy cặp 1881 mình sẽ test cho anh em nhé chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 18 18 của chúng ta về hai nháy anh em nhé đều ở dãy tư này luôn tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 18 tháng 1 của chúng ta thì có cặp 2332 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 2332 anh em nhé 2332 32 ở giải tư và còn 23 giải 7 thì chúng ta ăn được cả cặp này tiếp tục khiên xong đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 25 tháng 1 thì chúng ta có cặp 353 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 53 anh em nhé 53 này của chúng ta 53 này của chúng ta ở giải 5 này nó bị khuất mất anh em ạ 53 đây phải không ạ thì chúng ta ăn được ngày đầu tiên là con 53 này khi ăn xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 1 tháng 2 thì chúng ta có cặp 272 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 27 anh em nhé 27 của chúng ta thì về ở giải nhì này <clears throat> tiếp tục khiên xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 thì chúng ta có cặp lô khung 535 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được có 53 anh em nhé ăn 53 này 53 của chúng ta 53 ở dưới 3 này anh em nhé chúng ta ăn được con 53 này tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 6336 anh em nhé 63 và 36 anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta cặp 6336 để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta của đề lôi tuần của ngày thứ tư anh em nhé bộ đề 12 thì chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui đến thứ tư tuần sau lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp